và sông thư tay em gửi trao anh ngày nào giờ còn là hư vô em gửi anh đây lời chào mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà để lệ hoen mỹ khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng yêu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương tìm em mà bốn vương vì say nên vẫn vương em ơi vô tình chung tình anh gặp không may em ra nơi đây để giọt lệ ở bên đây bầu trời giờ hắn hiu cùng về nơi đó đây ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng hai lắm âm lịch nhìn người cười mà dưng dưng khi kia là pháo hoa rồi ra người đến xem họ hàng mừng kết duyên còn phần mình là hết duyên à, anh như trẻ lạc còn thắm khói giữa rừng thông nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến độ để nhìn trông anh là một con đom đóm mất ánh sáng đến xoay vòng dẹp cho anh cả một mầm sống nhưng cần chịu khó phun trồng vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và mưu sinh anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình còn người ta cho em áo lụa đùa hỏi tại sao trong cuộc mình tình yêu ơi bình yên ơi về đây đi để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà để gió quăng lên câu tình ta để lẽ hoen mỹ khi mùa xuân đang thông thì nhìn người mà ra đi anh chẳng biết kêu điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương tìm em mà bốn phương vì say để vẫn vương áo nên thôi câu chuyện thể ra xong nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở Và ba của anh là lính má anh từng làm cán bộ anh không cho phép mình khóc xe có hư cũng ráng độ đời người là kiếp đàn du anh chẳng may làm nữ khách đi với nhau cả một hành trình giờ có xa chẳng nợ trách em ước là đời của em yên trắng buồn phiền như ta mà giờ đã đây mà xem có Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở đây Để lệ hoen mỹ khi mùa xuân đã thầm thì Nhìn người mà ra đi anh chẳng biết kêu nhiều gì mà nghe sao đáng thương Nhìn nhau như cố hương tìm em mà bốn phương thì say để vẫn vương à. oh, oh. quên nghĩ khi mùa xuân đã thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng biết kêu điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương tìm em mà bốn phương thì say đây vẫn vương áo